tính độ dài đường gấp khúc ABCDEG. Rồi chúng ta bắt đầu học thế nào? 416 cộng 208 6 cộng 8 bằng 14 viết 4 nhớ 1 1 cộng 0 bằng 1 1 cộng với một nhớ nữa là bằng 2 4 cộng 2 bằng 6

7 trừ 3 bằng 4 2 trừ 6 không được ta mượn 10 12 trừ 6 bằng 6 1, đây chúng ta trả qua đây trả qua 3 6 trừ 3 bằng 3 3 trừ với 1 nhớ nữa là bằng 2 bằng 264 chúng ta đã lau xong bài 1 tiếp đến bài 2 là tô màu 1 phần 4 số bông hoa có trong mỗi hình đây rồi, chúng ta đã xong bài 2, tiếp đến bài 3. Một đội đồng diễn thể dục có 45 người xếp thành các hàng, mỗi hàng có mỗi hàng 5 người, hỏi đội đó xếp được bao nhiêu hàng? Là số hàng đội đó xếp được là 45 chia 5 bằng 9 hàng, đáp số 9 hàng. Chúng ta đã xong bài 3, tiếp đến bài 4. 4. A. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD I e, G từ B đến từ A đến B là 20 cm. Từ B đến C là 20 cm, từ C đến D là 20 cm luôn. Từ D đến i e là 20 cm, từ i e đến G là 20 cm. vậy đây là đường B ở B. Đường gấp khúc trên có, có độ dài mấy mét? Độ đại bài giải. Độ dài đường gấp khúc là 20 cộng 20 cộng 20 cộng 20 cộng 20 bằng 100cm. Đáp số 100cm là đường gấp khúc trên có độ dài là 100cm. Đây, mình đã làm xong bài tự kiểm tra. Trang 23 này. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, hãy để lại phần bình luận, mình sẽ giải đáp cho. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau và nhớ đăng ký, share cho bạn bè cùng học nhé. Bye bye!